thứ nhất thứ nhất em chưa về bao đang một lần nào hết là còn anh ngược lại rất nhiều lần điều thứ hai chưa bao giờ em hỏi sau một chương trình anh có mệt lắm không chưa bao giờ chỉ toàn anh hỏi em thôi có hả điều thứ ba chưa bao giờ mà nói là anh Giang ơi bữa nay anh đừng nói nhiều quá để em nói cho em phụ cho anh cứ đừng làm nhiều chưa bao giờ toàn làm nhiều em làm ít nhưng mà lương em lấy rất nhiều nhưng mà lương em lấy rất nhiều ừ rồi sao không em không có chơi với anh em sẽ biết chồng em biết chồng em chắc anh sợ chồng em hả sợ chứ anh sợ đâm em hả có chứ ném chồng cái gì em bây giờ chồng em nói chuyện nhiều hơn anh đó em sẽ biết chồng anh em sẽ biết chồng anh hôm đang đi lấy chồng nước mắt đôi như dòng sông đừng liên lạc đừng quan tâm đừng làm bất kể điều gì không được khó đừng nhìn chị bằng ánh mắt ấy đàn ông chị đừng hôm người ta đến không nhà tôi đứng trông theo từ xa ngày mai nàng là dâu mới nụ cười rạng ngời trên môi đời này á không có thứ gì đủ quyền lực để làm cho người phụ nữ phải hạ mình trước một người đàn ông ngoài trừ tình yêu và em đã yêu quá nhiều khi yêu á người ta thường hay mù quá như chính em nói vạn vật đều có cái sức chịu đựng của nó khi mà vượt quá cái sức chịu đựng đó Thì bắt buộc phải dừng lại Đừng tự làm tổn thương bản thân mình Đừng bao giờ yêu một người đàn ông đã khiến cho mình nhiều lần đau đớn Cảm ơn vì ai đó Anh đang ngủ với tôi Xong giờ anh quay qua anh nói không muốn mất gia đình Đàn ông các người là vậy hả? Thật ra anh cũng có tình cảm với em Nhưng mà anh còn con của anh nữa Bây giờ anh muốn sao? Anh nói thẳng đi hay là anh chơi chán rồi Anh muốn đá tôi Em hiểu mà Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn thôi Bạo lực được chia ra làm rất nhiều loại khác nhau Và tôi đã từng là nạn nhân của bạo lực ngôn từ Của body shaming sau khi tôi tăng cân Việc nói những câu bông đùa ấy không có hại gì với người khác Nhưng nó là ngọn giáo vô hình xuyên thấu trái tim của người nghe chứ là phiên bản độc nhất của chính mình Không ai giống ai và cũng không ai là hoàn hảo Và cũng không có một quy chuẩn nào đặt ra cho tất cả chúng ta Khi mà chuẩn bị làm cái gì đấy Thì các bạn phải chấp nhận rằng là các bạn sẽ phải trả giá Và khi có một ai đó xuất hiện trong cuộc đời của các bạn thì các bạn phải nhớ ngay đến cái ngày là họ sẽ ra đi chắc chắn rằng là họ sẽ ra đi thôi bằng cách này hay cách khác đó thì các bạn cần phải xác định những cái điều đấy trước khi mà các bạn yêu một ai đó nhưng mà nhớ rằng là khi mà mình yêu ai đấy thì hãy cố gắng là yêu hết lòng tình yêu thì không phải nó là một cái điều mà bắt buộc nhưng nếu như mà có nó thì cuộc sống của chúng ta sẽ có thể thăng hoa hơn bởi vì là chúng ta có thêm một cái gia vị trong cuộc sống có thể rằng là các bạn hiện tại đã có người yêu có thể hiện tại các bạn đã kết hôn có thể hiện tại các bạn đã ly hôn có thể hiện tại các bạn đang sống một mình miễn sao các bạn cảm thấy hạnh phúc thì đấy đều là lựa chọn đúng cả em thấy em mập quá cho nên là em quyết tâm em ăn uống điều độ lại để mà em giảm cân khi mà em giảm cân thành công thì em chụp cái bộ hình đó tại vì cộng đồng mạng vô nói là trộn giống ly Minh Hô quá thì mọi người đã nói như vậy rồi thì em được nước em lấn tới em thấy trộn cái bộ em nó đi và nó vui và nó thú vị và tương tác nó tốt quá thì cứ một xa tết em ghi là Liminho việt nam Liminho đồng nai Liminho chào mọi người cộng đồng mạng lại quay lại tấn công em nói em là có bị ảo tưởng hay không mà tối ngày cứ kêu là Liminho thì mọi người gieo cho em cái hy vọng thì em bám vào cái hy vọng đó mới phát triển được cái hy vọng của em nếu ở ngoài đời thì mọi người có thể chế giễu em được nhưng với công cụ photoshop chỉnh mặt mũi đồ này nọ thì em nghĩ là cũng na ná chín mười em cực khổ lắm mọi người để mà gọi là Liminho việt nam thật sự em ăn uống cực khổ lắm Rồi buổi sáng là em ăn khoai lang, rồi buổi trưa em nhịn em cũng ăn khoai lang luôn Buổi chiều em uống sinh tố ức gà Một cuộc sống con người nhưng mà không phải con người Từ sau khi chia tay thì uh, lúc nào trong đầu em cũng có hình bóng của anh hết á sau khoảng thời gian đó thì em nghĩ em cũng sẽ ổn thôi cuộc sống của em vẫn diễn ra như vậy em vẫn đi làm em vẫn gặp gỡ bạn bè nói chung là mọi thứ nó tiếp tục diễn ra chỉ là không có anh nữa đi xe chạy cũng từ từ thôi từ từ nó tới chỗ đừng có định ghe cho ào ào thấy người ta vượt qua mình vượt qua nhưng mình háo thắng á đừng có như vậy họ ghi lại cũng vậy á nhưng mà tự nhiên bây giờ thầy nghĩ lại bây giờ mình vượt qua người ta đi rồi mình có lợi được cái gì chạy nhanh hơn người ta hả cho chồng em bao nhiêu tiền ở trong ví em đưa một ngày 5 triệu 5 triệu Đi đi, nó triệu đó, rồi còn dư bao nhiêu em lấy lại Xong sáng hôm sau em lại để 5 triệu Giống như là nó giống như là cái ví mã thuật vậy đó anh ờ. Dạ ảo thuật với ảo thuật lúc nào cũng trong cái đó thì nó lúc nào cũng có 5 triệu sáng buổi sáng là sáng nào em cũng kiểm tra và sáng nào em cũng tính là à, vậy là hôm bông đã xài mấy triệu nè đó là em phải tính ra là à, vậy là chắc là hôm nay ngày nào mà xài nhiều tiền thì à có đủ xăng rồi còn xài ít thì em cũng tự hiểu luôn đó là đi quay phim đa phần làm phim và bắt không là bắt tiếng mà nên là cũng tập trung vào công việc và diễn xuất thôi chứ đâu có uh, xem hài nhiều đâu đâu biết đến một ngày đi, đi chơi ra ngoài đường thì thấy một người chạy tới gặp ảnh đi nhiều tiền ừ. bạc bê mẹ làm ra để em đi bê hả à. bây giờ nói thiệt với em các em đi vô đã chờ rồi các em quen em này em kia rồi lúc mà em hết tiền rồi rồi các em nghĩ các em có trao chung được nữa không còn cái này á, có một ngày mình đi Hàn Quốc xong mình về bên Hà Nội đúng một ngày sau đó thì em qua đêm là buổi sáng hôm sau là em phải đi Hàn Quốc tiếp thì lúc đó chồng em á, là cái cái ngày mà em đi làm việc ở bên Hà Nội thì chồng em á, là quay tới hai ba giờ sáng tật ở đây sau đó thì chồng em nói là nhớ em quá sau đó thì em cũng nói là thôi nhớ anh quá nói vậy thôi thì em nghĩ là như vậy thôi nhưng mà anh nói là thôi bây giờ anh không chịu được anh sẽ ra sân bay anh sẽ chờ những người mà mất chuyến á dạ sẽ lấy vé đó đi hà nội xong gặp em và y như rằng anh ấy đi ra ngoài đó anh vô trong cái khách sạn và anh gặp em đúng 30 phút ôm nhau 30 phút xong anh ấy thì đi về thành phố Hồ Chí Minh làm lại còn em thì đi về Hàn Quốc làm lại ra cái đó thì anh ấy có viết thư sẵn cho em xong rồi em ở trên máy bay em đọc mà em khóc quá trời khóc những cái ngôn tình rồi những cái lời mà anh ấy gửi cho em em cảm thấy nó rất là rất lãng mạn và rất là cảm thấy xúc động cuối cùng á thì anh ấy là your husband chân thật lúc mà chia tay anh á em ờ, không thể bước tiếp với người khác em luôn chờ một tin nhắn là ờ mình quay lại nha hay là anh đã suy nghĩ kỹ rồi anh muốn mình kết thúc hay như thế nào đó không hề có chỉ là câu nói anh nhớ em rồi bỏ mặt em sức khỏe thời gian đó anh không nói gì nữa anh không có được hạnh phúc đâu nhưng không có nghĩa là anh không hạnh phúc thì anh sẽ làm người khác không hạnh phúc anh hiểu không cảm ơn vì ai đó đã mang đến em điều mà em luôn thiếu từ khi chúng tôi xa cảm xúc của anh bây giờ với em thì nó đã không còn nữa rồi có thể là anh đã sai khi uh, không nhắn tin anh nói là mình uh, quay lại đi như thế nào hoặc là không quay lại như thế nào có thể là anh rất là dở cái chuyện đó mặc dù em còn tình cảm với anh nhưng mà sau khi anh trả lời vậy rồi thì từ giờ em sẽ không yêu anh nữa cảm ơn vì ai đó đã mang đến em điều mà em luôn